Ok hello anh em Rất vui vì được gặp lại anh em trong những cái clip làm về auto chết trên kênh Game Today <clears throat> Trận này ờ, khả năng là chơi Goblin rất là cao đấy Đây này <clears throat> Có bom, có canon Trận này không có máy bay nhưng mà có bom, có canon, có dash spirit Là chơi được nha anh em nhá Nhưng mà cũng phải cẩn thận bởi vì có một con rớt và một con rồng 5 tiền ở đây Là có thể nó sẽ là cái bộ 12 con Đấy nhưng mà có thể là chúng ta cũng sẽ chơi bộ 12 con Nên là cũng không có gì phải lo lắng lắm Đấy đối thủ chơi cái gì ta, ta lựa chơi thôi <clears throat> Rồi đầu clip thì rất là cảm ơn anh em Nguyễn Đình Hiếu đã donate cho tôi Cái tầm này tôi cứ coi như là anh em donate là cái quà mùng 1 ờ, tháng 6 cho bé Khoai Đấy thì uh, Khoai nó cũng xin được gửi lời cảm ơn đến chú Hiếu Đây thì uh, tôi có thu âm lại để gửi đến chú Hiếu rồi con nói đi, cảm ơn chú Cảm ơn chú 5.000 10 nghìn ạ Cảm ơn chú vì Vì bố tóc chị Bố mua Bố mua cái gì? Bố mua, bố, bố mua viên tattoo <laughs> à, Thế à? Cảm ơn chú vì chú đã Đã, đã tóc điểm À đã cho tiền, à, cho ai tiền? Cho, bố tiền Bao nhiêu? Bao nhiêu tiền? 45 điểm 4 50 50 điểm ừ. Thế nhá, con bảo cảm ơn chú ạ à đi Cảm ơn chú ạ à. Rồi, ok Cảm ơn ông nhá <laughs> Đấy, cháu nó mới có 3 tuổi thôi Chưa đến 3 tuổi chưa đến 3 tuổi mà đã biết tiền rồi đã biết tiêu tiền rồi <laughs> thằng này bây giờ khôn thế chứ lại ngày trước bố chắc là cũng phải lên cấp 2, cấp 3 mới biết tiêu tiền là như nào thế bây giờ đã biết giá trị của đồng tiền rồi anh em ạ dã man cũng biết là có tiền thì mới mua được đồ chơi mua được sữa mua được thức ăn cũng biết là là là có tiền thì mới ờ, đi chơi siêu thị được Đấy mà toàn là lục ví của bố mẹ xong rồi lấy tiền ra chơi thôi Lấy tiền ra xếp đồ hàng như là đang đếm tiền ấy <laughs> Đang đếm tiền Thế mà rồi cũng biết được là cái đồng nào to cái đồng nào bé anh em ạ Đấy cho chơi mấy cái đồng 1-2 nghìn ấy Mấy cái đồng uh, ờ, 5 nghìn không bao giờ lấy luôn Đấy toàn là, là đòi cầm tờ 500 Khôn thế chứ lại <laughs> Chết thật Như này no thật Mấy hôm nữa là biết tiêu tiền rồi Thấy anh em bảo là trẻ con thì không nên tiêu tiền sớm <laughs> Trận này thì tôi nói thật với anh em là không phải ờ, Goblin à Tôi chơi, tôi chuyển sang mết tôi chơi ừ, Trận này sẽ có nhiều hàng chơi Goblin đấy à, Chơi mết cho nó an toàn anh em ạ Chơi nó có hai cái sự lựa chọn cho tôi Một là chơi mết, hai là có thể là chơi uh, Feather thì có được không? Cũng được Nhà yeah. Feather thì, thì, thì mua cây Rồi, ra ngoài thắng thì mua cây và ờ, thua thì bán con ọc đi mua cây Cũng thế Ok Để xem nào cái trận này chơi gì Chỉ có hai con đường thôi anh em ạ Phe giờ hoặc là Cái bộ 12 con Trận này có bộ 12 con là mạnh này Đấy trận này chơi được Nếu mà chơi được human rồi lên 12 con Là chơi um, 9m5 rồng 9 mét 5 rồng anh em ạ à. Trận này có cả rớt có cả rồng 5 tiền Được Ồ. Oh. Tôi muốn mua cái con gấu quá nhở ba phe giờ Thực ra con gấu này kích hệ Nhưng mà cũng sẽ phải lấy Biết đâu ấy, lên 2 sao làm tăng cơ về trên anh em Lấy chứ Mặc dù là nó kích hệ gấu nó gọi ra gấu Nhưng mà nó cũng vẫn có cái tác dụng của nó Nếu mà nó làm tăng cơ thì con này cực trâu luôn Đấy nhưng mà lại thua rồi Thắng nổi không nhở Rất khó để có thể thắng được ở đao này Ơ Thắng được không Ui được đấy chứ Thắng được luôn hả Bài nó mạnh như thế mà tôi thắng được Dã man thật Không hiểu kiểu gì ạ Tôi còn đang định eco cơ Bài đuối với đái Ui Feather rồi Có phải không Hay là là beat nhở Ui trận này nói chung là beat cũng được luôn bởi vì cái trận này này Anh em cũng biết là Goblin nó khá sợ bit á Nếu mà chơi um, Chơi chơi chơi um, Bit ấy thì là sẽ counter được khá khá Ở trong cái trận đấu này Bit cũng là một lựa chọn Bit cũng là một sự lựa chọn Giờ tôi cần là cần nó phải định hình được Ví dụ như là ba Hunter này ba Hunter đầu game kết hợp với hai đỏ này Chẳng hạn như thế Ui rồi chết rồi Greater à Ui thằng này Greater to đấy Rồi thì thua Tuấn thỏ bay đúng ờ, cái vị trí Cái lỗ Sợ thật đấy Giết được thêm một con nữa đi Giết thêm một con nữa đi Một con nữa thôi Đủ rồi Thế thôi tôi chỉ cần như thế thôi anh em ạ Giữ máu tí Một máu nó cũng quý anh em ơi Biết đâu đấy một máu đấy là cứu sống tôi Súng rồi ba tơ rồi anh em ơi Rồi ok lên level 5 tạm ổn có ba hunter là chơi được rồi từ từ đã lên 6 rồi mới kẹp ba phe giờ vào anh em ạ để cái này để để câu gấu tí nữa mà hên hên nó giao gấu mết thì chúng ta vẫn chuyển được bởi vì ghép cái bờ linh mà ghép bờ linh tí nữa mà giao gấu mết thì chuyển sang chơi mết thôi chơi mết chơi 12 con còn bây giờ rất có thể là sẽ là chơi ép này Trận này lại thua rồi Mạnh quá Ui rồi ôi Đúng lúc bắn tên thì cái con này nó nó, nó nó nhảy một bước thế là không gây đam Ừ Cái gì đây Ê Có phải không Hay là cái gì đấy Mèo xong rồi lại còn Còn Thunder à chơi cái gì nhỉ Hết tiền rồi Nhưng mà cái con mèo này thì tôi là thật là không thể bỏ được Phải bán đi để mua Bán con gì đi đây Thôi bán gấu đi nhá Bán gấu đi anh em ạ Thôi thôi thôi không chơi gấu Trận này không cần chơi gấu Gấu thì nó cũng khó mà nó có thể lên được 12 Gấu ra gấu mết cơ mới chơi được anh em ạ Thôi không hên xui nhá Chơi thẳng luôn Bây giờ là Thêm một con mết nữa Hy vọng là round sau là có mết để mua Một con mết nữa kích hệ Bắn trưởng anh em ạ Bây giờ cứ ba Hunter vào đã này ba hunter rồi có con con con cm này nó tăng mana lên thì nó bắn nhanh hơn bắn trưởng nhanh hơn thế là được rồi ok ra này thắng rồi này ui rồi đấy rồi trời ơi lựa chọn nó rất hợp lý đấy vị trí của tuấn cơm thế đây con này lên hai sao à lên hai sao này 3 mét cho 3 mét vào đúng không thì cái tầm này thì bỏ hunter đi rồi đúng không mét vào luôn chứ còn gì nữa Đây như này Ok Được chưa 3 mét Bây giờ lên một round nữa là kẹp vào là là là ép vào là ok này Là ở trên level 6 là 3 ép 3 mét Thôi bán đi up luôn anh em ạ Up luôn up luôn Tận dụng cái lợi thế Tận dụng lợi thế Kiếm chuỗi luôn anh em ạ Tầm này là bắt đầu là, là ổn rồi ổn rồi Bây giờ thì thì tung trưởng nhanh được Có CM 2 sao Bắn trưởng nhanh Thêm cái phần tăng cơ về trên nữa là xong Bây giờ đang thiếu tăng Đang hơi thiếu tăng cơ Đấy quả đấy mà không up là thua này rồi Thằng này nó cũng up sáu này Ok Rồi Ăn được không? Ăn được Cây nó chết rồi Hay quá Thunder Spirit gây đam rất nhiều nhá Được đấy nhở Thunder mới có một sao thôi Ôi trận này có vẻ như là tôi biết Cái này form cái gì rồi anh em ạ Trận đấu này nó khá là rõ ràng trong cái việc ra bài đấy Đấy Bây giờ vẫn có hai lựa chọn là Feather với cả Mết Tuy nhiên là Mết này nó không phải là là 12 con Mết này rất có thể nó sẽ là 9 mết này anh em này rồi, bán con con con hai con này đi là chúng ta có đủ tiền là 10 tiền. Ok, bán con mèo đi với cả con cây đi là có 10 tiền. Đấy, rất tiếc là round này không có human để kiếm tí sách. Thôi được rồi. Chuyện này rất có thể nó sẽ là phe giờ 6 phe giờ kết hợp với 3 mét là ở level 9 à. Thế thì không được. Chơi thế thì không được. Thế thì chắc là sẽ là 9 phe giờ hoặc là 9m thôi À cái trận này nhá Tôi còn nhận thấy là ở trong cái bộ truyền thuyết ấy à, Là có con Dark Spirit đấy Ui vừa bán con mèo ra mèo ạ à. Cay đấy nhở Đen đấy nhở Đen đấy nhở Vừa bán con mèo xong anh em ạ à. Không là ngon rồi Tí nữa thì Trận này có Dark Spirit ờ, late game là có thể là chuyển sang Warlock cũng được nhá Chơi chơi Warlock được không? Đầu game mình chơi 9m xong chuyển dần sang God Warlock Có Canon Được chuyện này được đấy chuyện này có Canon là God Warlock Canon là tuyệt vời luôn Không sợ mấy cái bộ như là cái bộ Goblin chuyện này có Goblin này này rất nhiều goblin đấy nói chung là ít nhất cũng phải hai thằng hàng chơi ơ ờ, này thua à? ôi mẹ ơi thế nào này nãy thua à? ơ nhưng mà con trâu con, con cây là trâu ấy nhở ui ui vẫn thắng cơ ờ bán luôn con này đi lấy 20 tiền Kunka này Đây cho con này vào có sách Lên 7 Kiếm quyển sách anh em ạ Rồi Thọt tiền một tí Ơ thế thì, thì như này có chưa được human không nhỉ Cũng không được Nó phải ra con già cơ Con này phải ra già cơ anh em ạ Từ từ đã Đợi chút Bây giờ phải ra già với cả Với cả Có một cái con giống kiểu con Agali ấy Agali Clyde Nó làm tăng cơ phía trên Hoặc là con Kunkai lên 2 sao thì hơi khó nhưng mà ra già với cả ra agali clyde hai sao thì mới chơi được cái bộ đấy bởi vì cái bộ đấy nó phải mạnh cơ chứ còn nó yếu thì nó cũng chả có sách để mà ăn được đấy chuyện này nhiều goblin lắm ui ăn được không thằng này to đấy nhở ui nhưng vẫn ăn được này anh em này cây gánh đấy cây tăng cơ được còn cây ui nhưng mà thua không Ôi giời ơi Mẹ thế này thì thua rồi còn gì nữa Giáp nó bắp nó đúng vào ấy con Tabu Witcher ạ à. Nó bơn mà là đéo đấm được luôn Eo cày thế nhở Vừa mới up cấp xong Mất chuỗi luôn Chứ rồi thọt tiền quá Thọt tiền quá Ôi rồi Thế này là chơi phe giờ à Không ổn rồi Thế này là là, là là là là cũng chưa biết chơi gì anh em ơi lại ra thêm hai con thỏ nữa à ui thế thì có lên là, là mua con thỏ này không hai con thỏ này chơi bây giờ trận này có thể là chơi chơi chín ép được không chơi vẫn chơi được đấy chứ chơi chín ép được phải cứ đồng chưa anh em dạ mà Lắm Goblin thế Chuyện này quá nhiều Goblin Ăn nổi cái này không? Ăn nổi không? Ăn nổi không? Ăn nổi không? Được, được, được, được, được, được, được Goblin nhưng mà tôi chơi mết Thì tôi ăn được Thôi anh em ạ, không búa thỏ nữa Chuyện này nhiều Goblin chơi mết thôi Đây rồi Dream chắc này Chuyện này chắc chắn là phải chơi mết Nhưng mà chơi mết gì 9 mết hay là là là là human thì tôi vẫn chưa biết Ok Khả năng là 9m đây anh em ạ Ra Grim Chuck sớm này Grim Chuck là, là, là, là có Có bờ linh rồi 9m Thôi Chơi 9m anh em ạ Chơi 9m nhá Chốt thì 9m fake thôi Chứ còn không chơi hàng này hàng riu khó lắm Bây giờ chưa ra già Chưa ra già Agali vẫn chưa ra con nào Agali vẫn chưa ra con nào anh em ạ Hiện tại là có bốn con đúng không? Cần con già, con Agali nữa mới đủ. Combo đẹp này. Ui rồi quẹt mực đẹp quá nhưng mà chưa bắn được trưởng. Đây rồi. Ui rồi cái mũi tên thần thánh của con thỏ. Hay quá. Lẽ ra là thua đấy nhưng mà combo rất đẹp. Grim chốc quẹt quả qua được luôn. Tầm này thôi Aga Avenger Glide thôi thôi Con này không chơi được Không có đồ anh em ạ Thôi nói chung là không chơi nha anh em nhá Không chơi Bây giờ chúng ta đợi chúng ta form Ở level 8 9m ở level 8 anh em ạ Trận này nếu mà có chơi ấy, Thì chuyển ra là chơi Warlock Chơi Warlock anh em ạ Có lẽ là tôi bán con này đi tôi mua con Warlock Trận này này Là sẽ là late game ấy Là từ 9m xong rồi chúng ta chuyển sang God Warlock để đánh với cả bọn Goblin lết game anh em ạ. Được, có rớt nhá, có rớt có Dark Spirit mà. Chơi được God Warlock. Có ở Kalong, lết game là God Warlock chơi cực kỳ mạnh đấy nhá. Đây, ghép được cái um, gậy tà ác. Gậy tà ác ghép, ghép được. hai con rồng trò hai con rồng bài này nó lại câu tôi để tôi lừa tôi chơi chơi chơi human thế này 6 mét kết hợp với cả 5 rồng ở level 10 thì cũng chơi được Nhưng mà phải ra cả rớt cả rồng 5 tiền cơ Thôi được rồi cứ lên 8 cái đã tính vậy Lên 8 kẹp thêm một con nữa vào Rồi ok lên 8 kẹp thêm con Doctor vào này Cho combo lọc cọc này Và cứ mua cái con rồng mập đã anh em ạ tích tiền đã bây giờ đang thọt tiền lắm rồi đấy anh em ạ vừa nãy tôi tự nhiên tôi bị bị thua thế là tôi không có chuối thế này là thọt quá luôn ấy. chơi cái bộ human bây giờ hết tiền luôn ạ mà bây giờ nó giao nó rồng lại phải mua bây giờ mà không mua thì tí nữa ví dụ nó đủ đủ năm rồng rồi thì nó lại bị sai nó cứ cho bài như thế thì lại phải mua anh em ạ chưa biết là làm như nào nhưng mà thôi cứ phải mua thôi Bây giờ chỉ hy vọng là thắng để có sách để mà cắn lên cho nó đỡ đỡ thọt tiền thôi Một round thắng là sẽ được cộng 3 tiền Đấy nếu mà tính theo cái kiểu là cộng cả sách cả tiền vào Thì là mỗi round thắng là được cộng 3 tiền Chết mẹ Ra như nay đi chơi cái gì đấy Chết tôi rồi Mua lóc vào Ủm hơi nhiều thứ Thủ chết cha Thôi thôi thôi thôi, thôi. Không không không Không chơi dòng Anh em nhá Chuyện này là Tôi biết chơi gì rồi God mate chuyển sang God Warlock God mate chuyển sang God Warlock Ra cái con Zipper Ok God mate chuyển sang God Warlock chơi được Chuyện này còn có cả beat đây này Thế thì Nếu mà beat thì, thì, thì, thì, thì hay là chơi 9 mét thôi nhỉ Đấy anh em thấy không nếu mà tôi là một cái người mà biết ít line up ấy Thì nó rất là dễ chơi Tức là nó chỉ có một cái line up để chơi thôi thì nó rất là dễ Nhưng mà line up nào cũng thông thạo Thế nên là bây giờ mẹ nhìn nhìn đâu cũng ra bài anh em ạ à. Bài ra một cái là nó lại bị phân vân Thế chứ này Đau đầu quá Không biết là chơi gì luôn ấy Tầm lại bài nó ra nó cứ mỗi round nó ra một kiểu rất khó chơi Bây giờ ra cho tôi thêm hai con con con Grand Herat với cả con Saudivo thì chắc chắn là xác định luôn là 9 m. Bây giờ nó chưa ra anh em ạ, nó vẫn đang cái kiểu như này. Đấy nó lại ra rồng, nó lại ra human, nó lại ra warlock, nó ra các kiểu các thứ, bây giờ rất khó chơi. Rất khó chơi thọt tiền lắm rồi đấy. Oh my god. Trong khi bọn nó form hết rồi kìa, có thằng 6 Glacier đã form được đến nơi rồi kìa. Ui rồi ôi, căng thế nhờ. Đấy tầm này cái thằng mà nó đang eco nó còn đấm tôi như con luôn Khó thật Chết rồi Thọt tiền quá Vấn đề là nếu mà thọt ý Thọt tiền mà nó mạnh thì không sao Đây thọt tiền nó yếu cơ anh em ạ Bài đen vãi Chỉ trong vòng khoảng 1-2 round nữa thôi Đến round 21 thôi là bây giờ bọn nó đấm tôi như con luôn đây này Ôi mẹ ơi, chỉ còn mấy round nữa thôi là bọn nó form được đội hình mạnh ở round 21 Bọn nó comeback trở lại thì chết tôi không như này Ngày năm nào Sợ thế nhờ Bán đi thôi anh em ạ, à. tầm này khó mà có thể ăn được Có tiền rồi Thắng được round này không? Hy vọng là thắng round này đỡ phải bán cái con Kunka mà nếu mà thua thì là phải bán con Kunka đi anh em ạ Đấy thua rồi Nhìn biết thua Yếu quá Ôi được không Ăn được không Ăn được không Ăn được không Ăn được không Ăn được không May quá Có Warlock anh em ạ Rồi thế là giữ được con Kunka cho round sau Kiếm đi sách vậy Đấy Roden thì rap này Ok thì 9m Chốt 9m được rồi đấy Còn một con sao Salivo chắc là cũng dễ kiếm thôi Hy vọng là ra Sarivo sớm ờ, ok Thế round này là rau quái là Có thể là kiếm được cuốn sách này Cũng đỡ thọt đi được một chút anh em ạ Đấy mặc dù thế thôi Nhưng mà tôi nhìn thì tôi vẫn đang Đang top 1 Đang top 1 về cái số lượng máu đấy Tức là giữ máu khá là tốt Ở trong cái trận đấu này Ổn Nói chung là vẫn ổn Bây giờ chỉ hy vọng là form được đội hình 9m này 9m bây giờ thì thực ra thì vẫn chưa mạnh đâu Thunder Spirit vẫn một sao và quan trọng hơn là mẹ nó vẫn có một con anh em ạ Nếu mà nó là một cặp cơ thì nó còn đang yên tâm Chứ còn bây giờ nó một con ý thì nó là cả vấn đề đấy Bây giờ là đau 20 rồi vẫn một con Thunder Spirit là không ổn thế nào đâu Ra thì chưa ra Đang phải chơi bằng cái con thỏ và con flame anh em ạ Đang phải chơi combo uh, thỏ Grim Chóc với cả flame Grim Chóc Đấy rồi có trứng à Đấy nó lại ra như này cơ Thế có khó không như vậy Bây giờ tôi lại có cái ý định là chuyển sang gót đây này Có lẽ là phải ơ Khó điều khiển thế Có lẽ là phải cho gót vào đây Cho gót vào đây anh em ạ Ok 3 mét kết hợp với cả hai gót Trông khéo quá anh em ơi nhưng mà bây giờ thì tôi đương nhiên là tôi không thể giữ lại con Kunka nữa rồi Bây giờ muộn rồi Chỉ làm sao để hy vọng ra được cái con uh, sao đi vô sớm để tôi có thể là kích hệ rồi Chứ tầm này anh em thấy đấy Bây giờ bọn nó sang bọn nó đẩy tôi Hy vọng là xe mất ít máu Còn bây giờ thì thua hết rồi chứ còn làm sao mà ăn được ai Ôi rồi ôi đen quá Hợp tiền kinh khủng luôn Ôi Cây là chính ra là lên được ba rồi này Ra được con sao đi vô và một con Drui nữa thôi 9 mét à 9 mét rồi Trận này nhiều Glacier là khả năng là phải chơi 9 mét Glacier với cả uh, Goblin ờ, anh em ạ 9m counter vào cả hai bộ 9 mét fake thôi Bây giờ tầm này thì làm sao mà reel được nữa Không có reel Counter được một phát hai bộ luôn Nhá anh em nhá chốt đi Chốt là cái này là sẽ phải chơi là 9m Gót mết không chờ đâu Chơi tạm thôi Đây gọi là đánh theo kiểu là phải giữ máu Phải mua tạm mấy con gót vào Trận này còn cả Gladiator này Lắm thứ Nhưng mà combo rất đẹp lên được vị trí của Grim kết hợp với cả con Flame Hay quá Chính ra là những cái quả như này tuyệt vời luôn anh em ạ Giữ được máu cũng như là Triệt tiêu cái, cái, cái, đối thủ mạnh Cái thằng thằng Gladiator này là cực kỳ khó xử đó mà có cả Gladiator sống sót ở trong trận đấu này vào late game nó sẽ rất khó chơi khi mà 9m nó không phải là cái bộ để có thể là ăn được Gladiator đâu Gladiator nó không bị đóng đá anh em ạ Nên là phải hết sức là cẩn thận với thằng Gladiator Tốt nhất là nên đi sớm ấy Gladiator là phải cho đi sớm Còn Chuyện này khả năng là sẽ chung kết là sẽ là đánh với cả Glacier ấy Glacier trông to lắm rồi Bây giờ Glacier thì đủ 6 Glacier rồi thì bây giờ cứ để dành tiền là nó lên dần thôi Anh em ạ Đây này còn Goblin rất nhiều nhưng mà đâu tôi có được những cái combo có giá trị Đến từ con Flame và con con con thỏ Hai con này còn có được hưởng gót nữa nên nó bắn liên tục Tuy nhiên là gặp thằng Goblin này thì vẫn thua rồi Không thể ăn được Rất khó để chơi Bây giờ là nó phải ra giữ máu của tôi ấy. Đây rồi, có nên đập trứng cho con này luôn không nhở Đập trứng luôn để giữ máu không? Hmm. Có nên đập trứng luôn không nhở Chơi an toàn thì đập trứng luôn nhưng mà vẫn chưa có sao đi vô Chưa biết là có chơi được con này không ấy. Thunder Spirit Biết đâu lại tí nữa nó lại thành God Warlock anh em ạ Thực ra chơi như này thì rất có thể nó sẽ là God Warlock Ở level 9 3 mét 2 gót kết hợp với cả 4 Warlock được mà Hoặc là có thể là 4 gót kết hợp với cả ờ, cả ui rồi. Quả giật được đấy nhở <laughs> Combo này là vẫn đang giữ máu của tôi Đấy hoặc là có thể lên 9 đi có thể là chơi là, là 3 mét kết hợp với 4 gót và hai Warlock Đấy Nó là sách giáo khoa rồi anh em ạ à. Nó có hai kiểu đấy đấy Đấy là hai gót này kết hợp với 4 Warlock 3 mét hoặc là bốn gót kết hợp với cả hai warlock và 3 mét đấy nó chỉ có hai cái kiểu đấy thôi form ở level 9 đấy còn bây giờ chưa ra sao đi vô mẹ cái con 4 tiền thì ra còn có con con con ba tiền à con hai tiền thì không ra Grim chắc ra hai con từ đời rồi cay thật Giờ chắc là tôi rôn mấy cái ở level 8 đã chứ tôi cũng chưa dám lên 9 đâu anh em ạ từ từ đã roll mấy cái đã để xem là chơi cái gì chứ còn bây giờ cũng chưa biết là chơi cái gì luôn cái tầm này tôi vẫn chưa biết là chơi gì anh em ạ dã man ok ăn được quái không đừng bảo toàn quái nhá bọn này là nó đuối lắm đấy chết tôi rồi trông kia nhưng mà ôi giời không được tỉnh tỉnh dậy là là bị bắn bắn tên ngay đồ chán quá à đi rồi đây rồi, đây rồi Ngoài ra cân cây nó cũng lên được ba luôn anh em ạ à. Được quá nhờ, quả này gia tăng sức mạnh là hơi bị nhiều đấy Ok, thế thì nó vào cái bộ này là nó tuyệt vời rồi anh em ạ à. Form được rồi Đội hình 9m nó đã vào tay tôi rồi Ok, thì bây giờ áp dần thôi, áp dần đến 9 thôi Nhé yeah. Có nên đập trứng cho Thunder không? Đập không? <coughs> đập luôn rồi, dồn đồ cho Thunder đó Ok anh em ạ Đập luôn để lên được 9 Đấy, còn rất nhiều cái món đồ ở đây là chưa lấy Để xem nào Đây rồi, bây giờ gặp thằng này đúng không? Gặp thằng này Ồ oh. Anh em thấy chưa, mạnh chưa Mấy cái thằng thằng thằng, thằng Glacier này gặp bọn 9m thì xác định luôn như gì nữa Tí nữa là cà giật tôi Không nhấc tay lên đâu anh em ạ Rồi bình tĩnh Trận này tôi vẫn có một cái gì đấy tôi hướng tới là sẽ là 9m anh em nhá À quên, sorry anh em Nó sẽ là là, là God Warlock anh em nhá Vẫn là hướng đến late game là chơi God Warlock thôi Ở trận này tôi nghĩ là sớm muộn gì thì cũng solo với cả cái bọn Bọn bọn bọn Goblin late game thôi anh em ạ Solo Goblin late game rồi Thì chuyển sang God Warlock chơi Rồi ok Để cái này đi <clears throat> Cho này lên Sẽ có anh em sẽ hỏi tôi là tại sao chơi với cả Goblin Nó lại um, lại lại không để 9m luôn Thì đoán xem nhá anh em nhá Em đoán xem Có lý do <laughs> Có lý do đấy Còn đoán là tại sao Đoán là tại sao <clears throat> Nếu mà chơi 9m thì solo với late game Thì theo anh em thì nó có để Goblin nó chơi với tôi không <laughs> thế là anh em đấy nhá gợi ý cho anh em là lý do đấy còn anh em đố anh em đoán được là tại sao tại sao mà lại phải là để ở, ở dưới này là có thêm cả gót Warlock nữa rồi ok vẫn ăn được nói chung là goblin tầm này thì vẫn ăn được nhưng mà đến lúc goblin xanh thì, thì cũng chưa biết nha anh em nhá chưa biết mà nhất là cái độ bộ 9m này thì rất dễ là goblin counter nó chỉ gọi là bắt lạt được giai đoạn giữa game thôi anh em ạ à. Chứ còn late game là phải gót gua Warlock God Warlock rồi gì nữa Đố anh em biết đấy Đố anh em biết God Warlock rồi gì nữa <laughs> Nếu mà anh em xem tôi lâu rồi thì là anh em biết Đấy, chắc chắn là các anh em mà xem lâu rồi thì cái kịch bản này này Nó không phải diễn ra một lần Đấy, cái, cái kịch bản mà solo 9m solo với cả cả cả cả Goblin late game ấy là kịch bản không phải là, là, là diễn ra một lần đâu Rất nhiều lần rồi Counter lại lẫn nhau rất là kinh Nên là anh em nếu mà anh em xem lâu rồi là anh em biết là tại sao nó lại phải để như này Đấy, phải để sẵn cả Warlock ở phía dưới Đấy Có lý do anh em ạ Có lý do Không phải là, là tí nữa là ăn được Goblin đâu anh em Tôi nói rồi Nó chỉ ăn được giai đoạn giữa game thôi Late game rồi Goblin nó cũng sẽ chuyển sang một cái đội hình ăn được cái bộ này của tôi Ok Rồi bây giờ thì vẫn ăn được Ồ oh. Không biết là cái kịch bản này nó có xảy ra không Nhưng mà bây giờ là cái bọn, bọn, bọn beat là nó chết này Cắt chuối bọn beat nữa này Ôi rồi được quá nhờ Cắt chuối luôn Hay quá cái bọn bit ý là cái bọn là phải chăm sóc là phải xử đầu tiên anh em ạ Thì mới dám chuyển sang God Warlock được God Warlock thì lại lại bị bit nó đấm Đấy Thế cơ God Warlock lại rất là sợ bit Nhưng anh em thấy kìa Ôi rồi Máu tôi bây giờ đang vẫn 70 máu anh em ạ Giữ máu tốt vãi cứt luôn Mặc dù là cái giữa game nó rất là leo khèo nhá Bây giờ tôi lại thấy là tôi vẫn rất ổn ở đây à goblin bắt đầu có hai con dash spirit rồi bom ra rồi kìa ừ, <clears throat> cười đấy đủ bộ mech rồi nên là bọn này bây giờ nó bắt đầu thắng nó ra được mấy cái con năm tiền không biết là có đẩy nó trước được khi mà nó nó khỏe không chưa để nó to thì thì cũng khó đấy goblin lúc mà nó to là hai con máy bay à trận này không có máy bay hai con ca lông với cả hai con bom hai sao thì lúc đấy là sẽ rất là nguy hiểm hai con đát hai sao nữa thì rất nguy hiểm Ui rồi ôi, nhưng mà lúc đấy có sống được đến lúc đấy không? Có sống được đến lúc đấy không? Con thỏ tôi vẫn sống kìa. Ồ, như nào? Bây giờ thì vẫn bắt lạt được. Hay quá. Úi giời thằng còn 15 máu. Vớ vẩn để đi sớm ấy chứ. Ra đáp rồi này. Hay quá. Thôi con già không chơi anh em nhá. Đồ hình này không chơi già. Kệ nó. Hay quá nhờ. Dark Spirit này thì tí nữa kẹp vào thôi Tí nữa cái con đát này nó không phải con co đâu Ở trong cái bộ mà tôi ờ, ấy thì nó, nó sẽ con ca lông nha anh em nhá Trận này ca lông hoặc là bom thôi Trận này sẽ đánh nếu mà chuyển sang God Warlock thì sẽ là ca lông và bom Ở đây có hai con là có thể chơi được God Warlock Còn cái con um, con con Dark Spirit này nó sẽ có một cái nhiệm vụ khác Nếu mà late game tôi chuyển sang Nó sẽ kết hợp với cả con Thunder Spirit Đấy nó sẽ kết hợp với cả con Thunder Spirit nữa nên là cái con này nó sẽ không tung trưởng được liên tục ok rồi let's go giáp băng nhá ngoài xin giáp băng là, là thế giới luôn này giáp băng là có khi là kết thúc trận đấu sớm trước khi bọn nó to luôn hay quá ui rồi ui đồ này thì nó chấn phái rồi wow được đấy được đấy cả lông à chơi chứ rồi ờ, nhưng mà bây giờ ghép cái gì Ghép cái xung kích cái, cái giáp băng Tôi nghĩ là cái xung kích Tôi nghĩ là thêm cái xung kích nữa anh em ạ Giáp băng thì, thì nói chung là cần một cái thôi Tí nữa chơi gót mà Tí chơi gót mà cần cái thôi Ok, ui rồi anh em nhìn kìa tôi còn đang có chuỗi cộng 5 luôn Đang có chuỗi cộng 5 và anh em cũng có thể thấy là ở đây Tôi còn rất nhiều màu bật thẳng lên so với là những cái người còn lại ok xem là còn thằng nào thằng beat vẫn sống glacier vẫn sống glacier ô oh, glacier glacier ui rồi đéo nhấc được tay luôn nghe nói glacier mạnh lắm 6 glacier meta 6 à? <laughs> glacier meta vào chết tức tuổi luôn anh em ạ không kịp như là nhấc tay luôn bờ linh phát xuống chết luôn dash split này Ui sao nhiều mặt nạ này Không cần Cái đồ này đâu có cần đâu Cái hai tia thì tốt nhỉ Rồi Đát Spirit 2 Ui hai ca lông rồi này Ui được bom nữa này Từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ xem nào Phải bán bớt cái con gì đây à, Từ từ đá nhá Từ từ đá phải phải phải bình tĩnh chỗ này À quên Đây tí nữa thì Ui có bom này Bom thì thôi con uh, Chắc con Thunder này bỏ đi Cho bom vào anh em ạ Ok Rồi Hai con Calong ở đây Bây giờ sắp chuyển được rồi đấy bốn quả lóc thôi anh em ạ Ui rồi ôi anh em nhìn thấy Goblin kìa Mặc dù có rất nhiều năm tiền hai sao đấy Ui nhưng mà đéo nhấc được tay lên cơ Ok anh em nhìn kìa Ui rồi ô Thằng kia chết luôn hả ui rồi ôi mấy trận đấu kết thúc nhanh quá Tôi còn chưa kịp coi như là làm cái gì cả Ui, Không thể tin được Đúng là giáp băng vào 9 mét một cái là thôi Coi như là trần phái luôn anh em ạ 9 mét mà có giáp băng thì không thằng nào chịu được Thằng Goblin to như thế kia rồi mà vẫn chết Không nhấc tay được lên luôn Không gây được đam luôn Đẩy phát 20 máu đau cuối anh em ạ Dã man Chọn 9 mét quá hợp lý luôn anh em ạ anh em thấy hay để lại tôi một like Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi nhá Nếu mà anh em có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái để xem tôi chinh phục cái mức rank queen nó như thế nào Trận cuối cùng quyết định lên queen cực kỳ kịch tính và căng thẳng một máu lật kèo với